âm nhạc, độc dược hay thần dược. Từ xa xưa, âm nhạc đã được biết đến với khả năng giúp con người ta lấy lại sự cân bằng. Hiện nay, các nhà khoa học đã ứng dụng âm nhạc ngày càng nhiều trong hỗ trợ y khoa gọi là âm nhạc trị liệu. Tại Trung Quốc cổ đại, chữa bệnh là một trong những công dụng đầu tiên của âm nhạc Tuy nhiên, theo triết gia Hy Lạp cổ đại Platon, loại âm nhạc mà một người tiếp xúc trong những năm tháng trưởng thành mới quyết định sự cân bằng trong tâm hồn của người đó. Việc lựa chọn loại hình âm nhạc rất quan trọng. Aristotle là một trong ba trụ cột của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Ông cho rằng nếu một người nghe nhầm loại nhạc, anh ta sẽ trở thành người không tốt nhưng ngược lại nếu anh ấy nghe đúng loại nhạc anh ấy sẽ có xu hướng trở thành người tốt âm nhạc loại thuốc độc có tiếng chúng ta thường chuyển động vô thức theo các giai điệu bởi những rung động âm thanh cụ thể hơn âm nhạc tác động lên hệ thần kinh và tạo ra các cú sốc theo nhịp khiến cơ bắp co thắt chân tay chúng ta theo đó tự nhiên chuyển động. Nhưng muốn không chuyển động theo giai điệu mà mình nghe thì người ấy phải chủ động ức chế cơ thể của họ. Nhưng liệu tác động của âm nhạc có phải chỉ dừng lại ở cơ bắp hay không? Năm 1988, G.M. Trachtenberg và Hartberg đã thử nghiệm hiệu ứng của một số thể loại nhạc trên chuột. Lũ chuột đều có trí nhớ tốt Thậm chí khi được thả vào mê cung của nghiên cứu, chúng có thể tìm lối thoát ra. Để tăng tính khách quan, điều kiện phòng thí nghiệm dành cho chuột là giống nhau và cường độ âm thanh cũng giống hệt. Có tổng cộng 36 con chuột tham gia nghiên cứu và được chia thành 3 nhóm. Nhóm A không nghe nhạc, nhóm B âm nhạc du dương, harmonic music tuân theo quy luật tự nhiên của âm nhạc. Nhóm C, âm nhạc phá cách, disharmonic music, loại nhạc không tuân theo quy luật tự nhiên của âm nhạc, điển hình là nhạc rock. Kết quả cho thấy tế bào thần kinh của chuột ở nhóm C bị hư hỏng và rối loạn. Còn ở nhóm A và B thì bình thường. Không chỉ vậy, những con chuột thuộc nhóm C không thể nhớ lại cách mà chúng từng thoát khỏi mê cung dù là sau 3 tuần nghỉ ngơi. Ngoài ra, chúng còn thể hiện những hành vi hiếu động, hung hăng và thậm chí là ăn thịt đồng loại. Không dừng lại ở đó, tác hại của âm nhạc xấu ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hành vi đã được tìm thấy cả ở trên người. Trong một báo cáo nghiên cứu về nhạc rock đăng trên Trip Hogwarts News Service cho biết việc tiếp xúc với thể loại nhạc này gây ra những bất thường trong cấu trúc neutron của vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ. Bất kể giới tính nào, khi nghe nhạc rock, dòng hard rock hay acid rock đều bị ức chế khả năng lưu trữ thông tin chính xác trong não bộ. Cần nhắc lại rằng nhạc rock là thuộc nhóm disharmonic đã phá hoại tế bào thần kinh ở chuột. Các nghiên cứu hóa sinh cũng cho thấy việc nghe nhạc rock sẽ gây tăng quá mức adrenaline trong máu, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh. Cơ thể sản sinh adrenaline khi bạn sợ hãi, tức giận hay phấn khích và nếu chúng tiết quá nhiều trong thời gian dài thì những trạng thái này có thể sẽ nuốt chửng bạn. Vậy, có người tìm kiếm vị thuốc âm nhạc ở đâu? Trong cuốn sách Closing of American Men của giáo sư Alan Bloom thuộc Đại học Chicago, ông nói rằng âm nhạc cổ điển về cơ bản là hài hòa hơn hẳn so với nhạc rock. Âm nhạc hài hòa thu hút và mang đến nhiều cảm xúc hơn, khiến người nghe trầm ngâm và say mê hơn. Ông cũng chỉ ra việc não bộ tiếp xúc với âm nhạc cổ điển kéo dài cũng có tác dụng tương tự như thuốc vậy. Năm 2017, trên thư viện Cochrane đã đăng tải một nghiên cứu tổng quan cho thấy tác dụng hồi phục của âm nhạc trị liệu đối với những bệnh nhân đột quỵ. Các tiết tố êm dịu giúp kích thích não bộ và hệ thần kinh, từ đó tăng khả năng vận động của tay, di chuyển của chân và cả chức năng nói của bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục chức năng. Còn đối với thần kinh, ngược hẳn với nhạc địch harmonic, hủy hoại các tế bào não bộ, nhạc harmonic kích thích các tế bào thần kinh phát triển, điển hình là nhạc Mozart. Nhạc này từ lâu đã nổi tiếng với những tác động tích cực đối với thai nhi và giúp hồi phục tâm thần của những trẻ em bị động kinh. Ở Á Đông, trong y học cổ truyền, âm nhạc gồm 5 âm điệu. 5 nốt nhạc chính trong âm nhạc truyền thống được gọi là ngũ âm và được sắp xếp theo thứ tự cung, hương, sóc, chủy, vũ. Ngũ âm ứng với ngũ hành và ngũ tạng. Nói cách khác, bất cứ âm dài nào cũng gây ảnh hưởng và có thể hoạt động như một cơ chế giúp điều hòa cơ thể Âm nhạc có thể khiến tâm hồn người nghe bình lặng, ngủ tạng điều hòa, cũng có thể khiến người khác run sợ hay hủy hoại sức khỏe. Trong cổ tích Việt Nam, chàng Thạch Sanh đã dùng tiếng đàn mà chữa khỏi bệnh cho công chúa Quỳnh Nga. Cũng chính cây đàn này trong tay Thạch Sanh đã cảm hóa liên quân 18 nước chư hầu, cứu dân mọn thoát khỏi nạn binh đao. Từ xa xưa, con người đã biết đến với âm nhạc hài hòa, tương ứng với harmonic, khiến cho con người thích thú, giúp cho tâm linh của con người tĩnh lặng và bình thản. Mọi người cũng từ đó mà vui vẻ, yêu thương lẫn nhau. Âm nhạc là thần dược hay đột dược chính là tùy thuộc vào sự chọn lựa của chúng ta. Hãy cẩn thận lựa chọn những giai điệu tích cực với bản thân mình các chuyên gia âm nhạc và y khoa xưa và nay khuyến cáo con người nên tránh nghe các bản nhạc mang nặng sắc thái xung đột hay tranh đấu. Cũng không nên xem và nghe các thể loại nhạc có nội dung quá ủy mị, thê lương hoặc các nhạc phẩm cổ suý cho những thú vui hưởng lạc tầm thường thông tục. Một ca phẩm, nhạc phẩm có nội dung không tốt cũng dễ ảnh hưởng xấu đến cả sức khỏe tâm hồn và trạng thái của người nghe